Chào tất cả mọi người Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái video Toàn là nói về tiền Số tiền là 780 triệu Số tiền 400 triệu Và số tiền 1 tỷ 2 Đó Hôm nay là cái video này toàn là nói về số tiền Trong cái vụ việc anh Tuấn Xà Lan Và người vợ Tế Xà Lan của mình Chị Hà Đầu tiên là cái số tiền ở trong cái kết sắt á mọi người Mọi người biết ở trong cái sắt á là cái số tiền hôm bữa là anh Tuấn nói là 13 triệu đúng không? nhưng mà theo một số nguồn tin cái số tiền ở trong đó đến 780 triệu và anh ta dùng 400 triệu để lo một cái vụ việc hết sức là quan trọng một cái thiên chốt ở trong cái câu chuyện này cái số tiền này còn lên đến 1 tỷ 2 lần nha cả nhà cực kỳ lớn luôn hôm nay chúng ta sẽ nói toàn bộ vạch trần hầu như cái sự nghi ngờ của mọi người bây giờ hiện tại là cái điểm nghi ngờ mấu chốt hầu như là đã 99% là mọi người đã xác định ai là người đã có tội rồi cả nhà hết 99% rồi nếu cái vụ việc này mà sáng tỏ một cái được cơ quan pháp luật vào cùng một cái á thì sẽ lâu ra một chùm luôn cả nha cả nhà một chùm luôn chứ không phải là một người hai người ba người đâu một chùm luôn để hiểu thêm cái ờ, chi tiết cái sự việc thì mời mọi người hãy cùng em khám phá cái video này nha bây giờ em sẽ ờ, mở cái phần ờ, cá cược 5 tỷ của à, anh Tuấn cho mọi người xem cái đó một cái phần anh Tuấn để lộ để lộ nha mọi người để lộ ra cái mà chúng ta sẽ nói đến vấn đề là 1 tỷ 2 và 400 đó chúng ta sẽ nói trong video này và đây em sẽ cho mọi người xem không có phạm tội luôn ha đấy tôi nói cái bập anh tuyên bố là chắc định là anh không có phạm tội luôn ha tôi tiên không cái chuyện đó để của ờ, cơ quan nhà nước mình không tuyên bố thẳng đó bây giờ em sẽ cho mọi người xem là cái hình ảnh của anh Tuấn này nha đây mọi người xem đây anh tuyên bố là chắc định là anh không có phạm tội luôn ha tôi tiên không cái chuyện đó để của ờ, cơ quan nhà nước mình không tuyên bố thẳng đó định là định như thế nào mọi người biết không định là tôi tuyên bố chắc nịch là tôi không có phạm tội nhưng ở đâu ở trong cái suy nghĩ của anh ta nếu mà mình tuyên bố mọi người cũng đặt ra thấy cái hành vi của anh ta nếu mà tôi tuyên bố chắc nịch thì ở trên người ta ghét mọi người ta ghét thì sẽ hốt vô à, hốt vô đâu là mọi người biết rồi ha thiệt mau cho nên ở ngồi ngày nào sớm ngày đó nhớ sực lại cái bắt đầu nói chờ cơ quan pháp luật nếu quý quý vị đặt tình huống quý vị là một người trong sạch thì chắc chắn là quý vị sẽ nói là tôi nhất quyết không bao giờ chịu tội không bao giờ chịu quen, bởi vì tôi không có làm cái việc đó nhất quyết đó giống như cái ờ, vụ của ờ, Asin vừa rồi của à. Thạch Sarin vừa rồi á kêu quen cho tới cùng luôn mình không có làm kêu quen cho tới cùng và khẳng định một câu chắc nịch là không có còn cái này là ờ, mình làm mà mình không biết là mình có làm hay không không dám khẳng định thì đó là một cái nhược đó là một cái nhược điểm để lộ ra nha mọi người đó trong cái vụ cá cược buổi chiều đó anh ta đã hám miệng mà mắc qua nha chưa kể tới cái người mà giúp đỡ gia đình của chị Hà cũng giống như giúp đỡ anh ta tìm vợ đi nói cách gì đi không biết là oán hay là có ơn nữa mà anh ta lại đem cái à, người ta để ra để dắt một cánh tay trị giá 400 triệu cả nhà đó để biết thêm chi tiết em sẽ mời mọi người nghe cánh tay của ai mà trị giá 400 triệu và cái ai là người tiết lộ người nào là người tiết lộ trong cái câu chuyện này nha cả nhà cực kỳ là gây cấn luôn tiếp theo này cả nhà đó cái này á là cái lúc mà chị Hà nổi lên thì anh ta gọi điện cái người mà bí ẩn trong cái cuộc gọi điện của anh ta nói ra rồi sau nó dính á là chỗ này nè là chính là dưỡng mừng đó nha đây nè em sẽ cho mọi người nghe cho nên là em nói cái vụ việc này mà lòi ra một phát là nguyên cả một uh, ổ luôn chứ không có ờ, nói một hai người nữa đây nè cả nhà đây nè em sẽ cho mọi người nghe cái đoạn này coi clip mình mới biết được những cái vụ án đó vậy lẽ nó dài dính cho thôi đó sớm nha con coi ờ, dài ngang ngang xà lan mình đó đó là cái lúc này á là anh ta đang nghe điện thoại của dượng mừ và sau cái sau cái vụ này á thì rất là nhiều người một trăm luôn nha khi mà mình coi clip mình mới biết được những cái vụ án đó vì lẽ nó già dính cho thôi À. dạ sớm con coi rồi ờ, dạ, đó là đang nói chuyện với lại dượng mừ còn cái khâu cái khúc này là khúc này để em xem mọi người nghe khúc này là chị cái chuyện đó để của ờ, cơ quan nhà nước mình không tuyên bố thẳng ừ. đó ờ, là lúc mà nổi lên á là Dượng Mừng có điện ảnh một cuộc gọi dạ, tôi là người uh, bán vé số ở bên uh, Tiền Giang nè dạ Chú bán vé số à ờ dạ bán vé ờ, số thì có cái quán cà phê mà dạng như cây xanh đó thì tôi vô tôi mời mà ở đó, bữa đó vắng khách lắm dạ rồi thấy có hai người mà ngồi ở đằng trước uh, quán nói chuyện với nhau tôi lại tôi mời người ta không mua dạ mới đi, đi trong cái bài uh, chủ thì tôi thấy gì các lớn quá tôi mới ra ra sau cái bạn có hai người đó ngồi nhưng mà hai hai người đó là lo nói chuyện không không có thấy tôi dạ rồi tao không muốn ơi ơi đưa trên uh, youtube đó thì tôi mới ờ, nhớ ra là ờ, cái người đó là mình đã từng gặp qua rồi là cái chú này á là chú đi bán giấy số vô tình gặp được hai người và lúc đó chú cũng không biết là gì Năm với lại anh Tuấn đâu. Sau khi chú về nhà, chú coi lại trên YouTube, chú mới biết rằng đây là người chú đã từng gặp và câu chuyện của hai người chú đã nghe hết. Và chắc chắn cái video này sẽ là một trong những cái video mọi người đang mong chờ và anh Tuấn rất là nhức nhối của cái video này đây tiếp tục nhau cả nhà à, về tiền giang cộng mỹ thịnh à cộng mỹ thịnh à, ờ, dạ là trong trong cái cuộc nói chuyện đó là tôi chỉ nghe là bà hỏi ông ờ, cái người bịt mặt đó là hỏi cái, cái người mà tin tin tấn như là trong giống như trong hình ảnh trên youtube và dạ, là hỏi là cái bà lo đằng sau rồi dạ yeah à dạ. anh tấn anh mới cái chuyện ờ, đó mày lo làm sao rồi ha mọi người nghe nè nha vụ này mà ra là rất là nhiều người một chùm luôn á giống như chùm nho luôn á cái ờ, trả lời lại là cái chuyện đó viện năm đây không sao đâu viện năm tôi uh, lo người bị ra nhận gọi đó thì uh, viện năm đi còn còn cái chuyện báo bên gì là gì gì nói là uh, có một người em nào ở ờ, trên gì là hồi đó là có đi buôn gì ở trên ờ, trên ờ, trên ngang gì đó dạ nhờ, nhờ cho em út gì tú thử phe của hai chim gì đó dạ. rồi, rồi sao rồi bảo mới trả lời lại là cái chuyện đó là nó cho em út nó xuống rồi xuống tới nhà mà không có gặp cái thằng trên dạ đó. rồi nói rồi cái giá của mấy thằng nó nhận là bao nhiêu tiền dạ. nó là bốn 400 triệu chặt cho nó rớt một cánh tay để mà cho nó biết với người ta để mà thôi cái Thấy mọi người 400 triệu chặt một cánh tay để cho nó biết với người ta cánh tay đó là của ai mọi người cũng rất là quen thuộc rồi ha chịu động nó nhảy vô nó lò cái chuyện của nó tại vì cái bàn của tôi ngồi á là sau cái bàn đó nhưng mà hai người đó là không nghĩ là tôi đang ngồi sao tôi đếm với chú bán giấy số này chú kể rất là chi tiết luôn và rất là chân thật luôn chị Hà chị rất là linh thiêng luôn cho nên là mới ờ, xui khiến sao cho bởi vậy ta nói không có cái gì mà đừng có làm thì thôi chứ làm trái đạo trời trái đạo lý làm ác đạo nghiệp là không bao giờ nó cũng xui khiến cái chuyện này không thể nào mà một tay chia trời được không thể nào mà giấu giếm được dạ, rồi á bà còn hỏi lại bà nói mai mốt mày kỹ tại vì tao muốn gặp mày á cũng khó khăn tao sợ là điện thoại này nọ rồi ở bên tổng đài này người ta nghe lén rồi tao tao tao không điện tao không điện thoại với lại hết có mà muốn tiếp xúc với mày tao sợ người đi ra đường mỗi khi đi á là người ta theo dõi này nọ tao không muốn nhưng dạ. mà nhưng mà làm làm gì cũng phải cho cho kín đáo đừng có để cho hở và bà còn nói lên một câu như gì nữa bà nói á nội cái chuyện của mày không à mà vợ mừ mày với mấy ông vợ mày bây giờ ngủ không yên vậy đó thấy không cả nhà dượng mừ mày và mấy ông dượng luôn ăn ngủ không yên luôn cái lúc mà chị hà nổi lên á là ảnh kêu dượng mừ hay là ai đó kìa xà lan của anh đi chỗ khác liền phi tan liền và không biết ở đây trên cộng đồng á mọi người có cái thông tin gì về cái những cái xà lan tầm cỡ tám trăm rưỡi hay không nha chớ theo em được biết là những cái xà lan mà rất là lớn những cái thuyền rất là lớn là nó có cái định vị hết nha mọi người nó có định vị đi đâu chỗ nào chỗ nào là có định vị hết không biết là nếu mà ai mà biết thì sẽ bình luận ở dưới và cho em biết cái thông tin này để may đâu là ừ, cũng là một cái manh mối để cho cơ quan điều tra người ta dễ dàng làm việc nha mọi người bởi rồi một cái là dính chùm hết trơn dạ ờ mày nói tao tao cũng vì mày mà bây giờ cộng đồng mạng nó lên tiếng tao cũng phản biện mày nọ lại yeah. Dạ. không lẽ bây giờ không không phản biện lại phải dặn ông này á là phải từ đây sau kỹ kỹ từng lời nói là nọ đừng có để cho bên cơ quan chức năng người ta bắt bài này nọ dạ. rồi cái ông này ông mới ông ông mới trả lời lại ông mới nói là mày yên tâm đi đừng ta đã nhận rồi thì người ta lo tiền chuồng cho mình chứ không có sao chứ à người ta đã nhận rồi thì người ta lo chìm xuồng cho mình chứ không sao đâu ừ ghê chưa người ta đã nhận cái khoản tiền 400 triệu để chế tay lấy đi một cánh tay của Asin nhưng mà như thế nào đó thì à, chưa gặp được hay sao á và 400 triệu nữa để lo cái vụ gì? Lo cái vụ chìm xuồng. Nha cả nhà, do cái vụ chìm xuồng. Yên tâm cái chuyện đó. Và còn cái chuyện ở bên ấy. Mọi người hãy ờ, lan tỏa cái clip này nha. Lan tỏa cái clip này. Đừng để cho cái vụ việc này chìm xuồng. Để vào lãng quên là rồi luôn còn cái chuyện bên gì mười hoặc là gì mười này nọ đừng có để lộ ra để cho người ta biết mình sơ hở này này nọ người ta lại mình ở uh, à, nó nó nó kêu bả nó kêu á và cái là những cử chỉ này nọ cũng bình thường đi chứ đừng có gì dân người ta không cái chú bán giấy số này á mình cũng không tin một trăm phần trăm là chú nói sự thật nhưng đây cũng là một cái nhân chứng một cái manh mối để cho cơ quan nhà nước người ta điều tra dễ dàng hơn nha cả nhà thì ờ, ừ, ừ, ừ. ở đâu mà ta nói đi đâu tới đó mà gặp cái bác cái số này con nhà nó vẫn phả nói á bà nói bây giờ muốn gặp mày rồi còn, còn khó khăn tao nhờ mày mượn số liên lạc nhưng mà điện để hẹn ra chứ cái số điện thoại của tao cũng không, không dám điện cho mày luôn nhưng mà cho nên về cháu muốn gặp ra để quyết định nói cho một ý một chứ không muốn mà để mà nói cho hai ba lời dạ. rồi sau này cơ quan chức năng đã vô cuộc ta bắt tẻ rồi lòi tùm lum tùm la ra nó đã cái chuyện như vậy rồi nhưng thấy không cả nhà hai người này bàn cái sự việc kín đáo đến nỗi mà không dám sử dụng điện thoại của mình mà phải lấy cái điện thoại của người khác mượn mới hiện điện ra ghê chưa cũng ghê chứ bộ cái này lòi ra là một chùm nho ha kim bài miễn tử kim bài miễn tử mà ban xuống là mấy ông cũng đang có suy nghĩ đó còn ở dưới đây thì đang ờ, đánh bờ cạp tại vì một tỷ hai số tiền giá trị là một tỷ hai à, để cái vụ này chìm xuồng à, để nghe tiếp nha cả nhà mà tại vì tôi thì tôi chỉ ra nguyên nguyên dân vậy thôi tôi không có để để lại tôi lo đến cái số mà nhưng mà cái lúc mà tôi đi ra ông mới khỏi không gian ra dạ ông mời thuốc ông hút dạ còn bà kia là lúc nào cũng mình không gian không vì mình mình chỉ nghĩ là mọi ai cũng đều hút hay go anh Tuấn này á theo cái quan sát của em và em thấy á, là ảnh hút hero nha cả nhà nếu uh, những cái manh máu nào mình cung cấp được cũng giống như chú bé dưới số này hoặc là một chú bé với số nào khác biết được thì hãy liên hệ liên hệ cho tụi em gấp nha có thể là nhân chứng rất là quan trọng luôn nhiều khi gần nhân chứng thôi vật chứng nhân chứng ha. tan chứng vật chứng nhân chứng ha đối trách là thâu rồi á xin viên biệt cụ à, ờ, tiếc nha mọi người thôi chứ mình đâu có nghĩ là hút thuốc gì dạ. nhưng mà coi vừa cỏ khẩu gian ra mình mình đã thấy rồi cái đó là hai người nói chuyện lâu lắm rồi tôi mới đi bán số vô tôi vô sau dạ dạ rồi ờ, cứ nghĩ là tôi uh, ờ, mày không mua rồi tôi đi ra mày chủ cái dạng như chủ quầy ở sau á rồi nghĩ là tôi ở ở sau mà tại ở sau cũng có một một tết nữa cũng sang giường á nhưng mà ở đằng trước thì không ai ngồi nữa dạ tôi thấy vậy tôi mới ra ra thằng à, cái bàn ở sau đó rồi tôi ngồi tôi đếm cái số đếm bạn được bao nhiêu tấm đó nhưng mà hai người là đã đi à, hình như là đi vô lâu rồi chứ không phải là à, mới tại vì lúc tôi lại sau là hai người còn nói chuyện khi mà tôi đi luôn hai dặn hai người vẫn còn ngồi đó nói chuyện đó là đếm được là bảy trăm tám triệu gì đó ở trong cái kết sắt là 780 triệu nha mọi người và anh ta đã lấy ra 400 triệu để là chi công việc công việc về đây à nhưng mà nhưng mà lấy lấy lấy cái bằng mà cách bà hỏi bây xuất hiện giờ còn không À mới nói thằng này nó mới nói đó là thì đó là tôi đưa bên uh, bên bên kia lo cho người ta chạy trọt nó hết bốn bốn trăm rồi à. ăn là một cái hai dạ dạ rồi rồi khi mà trong tôi tiếp hồ sơ nữa là còn tám trăm nữa 800 nữa là phải là kiếm mai cầm cố chiếc xà lan này rồi mới có tiền đưa thôi thì mình nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện làm ăn của người ta mình đâu có quan tâm nhưng mà khi mà mình coi clip mình mới biết được nhiều những cái vụ án đó vì lẽ nó già dính vô thôi rồi đúng cả nhà chú này là chú nghe là lấy trong cái sắt á, là 780 triệu và sử dụng 400 triệu để chạy trọt cho cái vụ này nó chìm vào bên lẻn xong xuôi hết rồi á thì phải chi đến một tỷ hai nhưng mà xong xuôi hết rồi á thì phải vay cầm cố ờ, xà lan thêm 800 triệu nữa là đúng là một tỷ hai cho nên là em nói cái đầu clip này là em nói sặc xuôi cái mùi tiền luôn rất là nhiều tiền trong cái clip này luôn